Thưa quý vị và các bạn, huấn luyện viên Philippe Josier làm điều chưa từng có ở SEA Games 32. Huấn luyện viên Philippe Josier đã tặng thêm một ngày nghỉ nữa cho U22 Việt Nam sau trận thắng Singapore ở lượt thứ hai bảng B môn bóng đá nam SEA Games 32. Sau trận thắng Singapore 3-1, huấn luyện viên Josier cho các cầu thủ U22 Việt Nam được nghỉ ngơi một ngày để lấy lại sức lực. Những tưởng Văn Tùng cùng với các đồng đội trở lại sân tập vào ngày 5 tháng 5 chuẩn bị cho trận gặp Malaysia thì U22 Việt Nam tiếp tục được ông Chosier thông báo nghỉ tập thêm một ngày. Theo đó, kế hoạch ra sân tập của U22 Việt Nam được thay bằng buổi tập gym trong khách sạn. Đây là lần đầu tiên huấn luyện viên Chosier cho các cầu thủ tập nhẹ và nghỉ ngơi ở nơi đóng quân trong hai ngày liên tiếp. Một thành viên ban huấn luyện U22 Việt Nam cho biết, do U22 Việt Nam có tới 5 ngày nghỉ trước trận gặp Malaysia, nên ông Chosier quyết định làm điều chưa từng có. Việc nghỉ tập cũng giúp các cầu thủ có tinh thần thoải mái. Sự hồi phục tốt nhất trước trận đấu quan trọng gặp Malaysia vào ngày 8 tháng 5 tới. Không chỉ cho các cầu thủ nghỉ thêm một buổi tập ngoài trời. Vào tối ngày 4 tháng 5, huấn luyện viên Chausier còn tự tay thắp nến, mang bánh kem và hát mừng tiền đạo Quốc Việt tròn 20 tuổi. Bầu không khí vui vẻ ấm cúng của huấn luyện viên Chausier cùng các học trò càng làm tăng thêm sự tự tin, hưng phấn trước hai trận đấu quan trọng phía trước tại bảng A của U22 Việt Nam. U22 e Việt Nam thấy gì ở cách huấn luyện viên Chozier dụng binh? Huấn luyện viên Philippe Chozier dường như không dè dặt hay là giấu những quân bài chủ chốt của U22 e Việt Nam tại SEA Games 32. Vì đâu mà vị thuyền trưởng người Pháp lại dốc hết vốn sau hai trận ra quân? Dốc vốn Nhìn lại những cái tên ở đội hình xuất phát của U22 e Việt Nam trong các trận đấu gặp Lào và Singapore tại SEA Games 32 rất dễ nhận thấy là huấn luyện viên Chozier cũng cẩn trọng như là người tiền nhiệm Park Hang-seo. Vị thuyền trưởng người Pháp gần như chỉ thay đổi rất ít bên cạnh những cái tên quen thuộc như là Văn Đô, Tuấn Tài, Văn Tùng. Điển hình là chiến thắng U2 Singapore, ông Chozier thay đúng hai cầu thủ so với trận đầu tiên. Nhưng sự cẩn trọng của ông Chozier không tới mức bảo thủ. Có nghĩa là trong hai trận, thuyền trưởng U2 Việt Nam cho các học trò cũng như đội nhà thử nghiệm khá nhiều thay vì đóng khung ở một vị trí. Các cầu thủ di chuyển linh hoạt hơn khi liên tục đổi vị trí cho nhau nhằm tạo ra một cách chơi khó đoán. Bên cạnh đó thì ông Chozier dùng tới 18 trên 20 cầu thủ đăng ký trừ thủ môn dự bị Huy Hoàng và Ngọc Thắng cũng rất đáng chú ý. Qua những gì đã thấy, dường như huấn luyện viên Chozier không già dặt hay là giấu những con bài chủ chốt ở U22 Việt Nam, bất chấp phía trước các đối thủ khó khăn hơn rất nhiều. Vậy ông làm thế để tính toán điều gì? Sau những gì các đội bóng ở bảng B thể hiện, có thể thấy là cả U22 Thái Lan lẫn Malaysia đều khó chơi. Thế nên khi huấn luyện viên Chozier dốc hết vốn và nhân sự thì nhiều người phải lo cho U22 Việt Nam có thể sẽ bị đối thủ bắt bài. Lo âu cũng là bình thường, nhưng với thuyền trưởng người Pháp, chuyện đó có lẽ không quan trọng bằng việc các học trò chơi thế nào khi được tin dùng cũng như là khả năng hòa nhập với cả đội ra sao. Và đây chính là lý do khiến ông Chozier không thể giấu giếm và nhân sự cho SEA Games 32 bởi vì thừa hiểu các cầu thủ trẻ của ông cần phải trải nghiệm thi đấu thực chiến ra sao. Nói cách khác, chưa bàn tới chiến thuật, cách chơi còn khá nhiều bất ổn. Những tính toán dụng binh của vị thuyền trưởng người Pháp sau hai trận vừa qua là hợp lý. Và khi thử, chuyện bộ máy vận hành vẫn chưa chạy tốt cũng là điều bình thường. Tất nhiên, nói như thế chẳng có nghĩa là thông cảm cho U22 Việt Nam nếu vẫn còn tồn động nhiều bất ổn và chưa xử lý qua hai trận đã qua. Cần một bộ mặt khác đáng tin hơn thay vì phải phấp phỏng như đã thấy. Ông Chosier trổ tài thao lược tính kế cho U22 Việt Nam tại bán kết. Trợ lý của huấn luyện viên Chosier đã có mặt tại sân Olympic để theo dõi trận đấu của U22 Indonesia gặp U22 Myanmar. Sau trận thắng 3-1 trước Singapore, U22 Việt Nam được huấn luyện viên Philip Jozier cho nghỉ tập cả ngày 4 tháng 5 để lấy lại thể lực sau khi phải thi đấu vất vả ở khung giờ 16 giờ. Trong khi các cầu thủ của chúng ta đang nghỉ ngơi thì trợ lý của U22 Việt Nam đã được cắt cử đi theo dõi một số trận đấu tại SEA Games 32. Cụ thể, trợ lý Lê Minh Dũng đã có mặt tại sân vận động Olympic để ghi hình trận đấu giữa U22 Indonesia và U22 Myanmar. Đây là trận cầu mà U22 e Indonesia đã thị uy sức mạnh đáng sợ của mình với thắng lợi 5-0 trước Myanmar. Qua đó độc chiếm ngôi đồng bảng A của SEA Games 32. Đây có lẽ là động thái chuẩn bị sớm của U22 e Việt Nam cho vòng bán kết. Dù thầy trò huấn luyện viên Chozier vẫn còn hai trận đấu nữa ở giải. Trợ lý phân tích dữ liệu Lê Minh Dũng sẽ cung cấp những thông tin chi tiết về U22 e Indonesia để ban huấn luyện có những tính toán phù hợp nhất. Với cục diện hiện tại ở bảng A, Hai tấm vé đi tiếp khó thoát khỏi tay U22 Indonesia và U22 Campuchia. Trong khi đó ở tại bảng B sẽ là cuộc đua tam mã giữa U22 Việt Nam, Thái Lan và Malaysia cho cơ hội vào bán kết. Vì vậy, những lượt trận cuối của bảng đấu sẽ cực kỳ hấp dẫn. Trước đó, ngay ở trận mở màn của bảng B là cuộc so tài giữa U22 Thái Lan và U22 Singapore trên sân vận động Prinsi. Huấn luyện viên Chozier đã cử hai trợ lý Lê Minh Dũng và Christopher Gamen đến để theo dõi. Trong khi đó, hai trợ lý Bima Sakti và Corinne Newan Julianto của U22 Indonesia cũng thường xuyên xuất hiện ở những trận đấu của bảng B. Trong đó có trận thắng đầu tiên của U22 Việt Nam trước Lào. U22 Việt Nam sẽ được nghỉ ở lượt trận thứ 3 và trở lại vào ngày 8 tháng 5 bằng trận đấu với đối thủ Malaysia. Hai trận đấu cuối của thầy trò huấn luyện viên Philippe Chozier sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới việc giành vé vào bán kết với hai đối thủ được đánh giá là rất khó khăn, đó là U22 e Malaysia và U22 e Thái Lan. Huấn luyện viên U22 e Đông Timor nhắc đến ông Park sau khi tạo cơn địa chấn ở SEA Games 32. Sau chiến thắng không tưởng trước U22 Philippines, huấn luyện viên trưởng U22 Đông Timor Park Sonti đã bày tỏ mong muốn có được thành công như là ông Park Hang-seo. Cho dù không được đánh giá cao ở giải đấu, song U22 Đông Timor đã tạo ra cơn địa chấn khi khiến cho Philippines phải nhận thất bại và phải chấp nhận việc rơi giải đấu sớm. Chia sẻ cho trận thắng vang dội diễn ra vào chiều ngày 4 tháng 5, huấn luyện viên Park Swan-thi đã nhắc đến vị chiến lược gia người đồng hương là Park Hang-seo, người đã từng giúp Việt Nam giành tới hai huy chương vàng liên tiếp ở môn bóng đá nam SEA Games. Tôi đến với bóng đá Đông Nam Á sau ông Park nên cũng mong muốn gặt hái được thành công như ông ấy. Tôi muốn sẽ giúp bóng đá Đông Timor phát triển, các đội tuyển của họ tiến bộ hơn. Chúng tôi đã giành chiến thắng tuyệt vời trước Philippines. Tôi luôn coi ông Park như là một nguồn cảm hứng. Vị thuyền trưởng của UE2 Đông Timor phát biểu. Ở môn bóng đá nam SEA Games 32, huấn luyện viên Park Shanti là nhà cầm quân người Hàn Quốc duy nhất có mặt. Trong quá khứ thì thuyền trưởng UE2 Timor-Leste đã từng có dịp đối đầu với Park Hang-seo khi cầm quân ở Hàn Quốc vì vậy mà vị này khá am hiểu cách làm bóng đá của người tiền bối. Huấn luyện viên Park Santi cũng khẳng định U22 e Đông Timor sẽ không dừng lại chiến thắng trước Philippines mà sẽ còn cố gắng gây bất ngờ khi cơ hội đi tiếp vào bán kết SEA Games vẫn còn. U22 e Indonesia là đội mạnh nhất bảng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu quả cảm trận cuối. Nếu có thể giành kết quả tốt, đó sẽ là trận để đời của U22 e Timor Leste. Dẫu vậy vẫn còn phải tùy vào kết quả trận còn lại của chủ nhà Campuchia.